Hello, mình chào tất cả các bạn đến với video của mình. Và video này mình sẽ làm về bài tập trắc nghiệm về nguyên hàm lớp 12 môn toán số và video này mình sẽ làm về chủ đề là nguyên hàm và với 43 câu trắc nghiệm. Và bây giờ mình chúng ta bắt đầu nha. Và cũng có dễ cũng có khó. Rồi, đầu tiên sang câu 1. Hàm số f lớn x là một nguyên hàm của hàm số fx nhỏ chỉ khoảng cao nếu cái này là một câu lý thuyết mà một câu lý thuyết là một câu định nghĩa định nghĩa trong sách giáo khoa trang 93 đó chính là fx lớn là một nguyên hàm hàm số fx nhỏ trên khoảng k thì k sẽ bằng k k phẩy x sẽ bằng fx nhỏ mọi x thuộc k một c rồi sang câu số 2 cho hàm số fx bằng 3x bình trừ một trong khoảng xác định sau xác định nào là đúng đó, là 3x bình các bạn nguyên hàm nó sẽ bằng à, bằng x mũ 3 3 và mình sẽ trừ cho x và con và con này mình sẽ làm được là cô B hai là cô B sang câu số 3 là cho hàm số fx bằng cos 2x trong các khoảng xác định sau đây các xác định ờ, đúng đó, là các bạn nên nhớ công thức của hồi trước mình cho là là công thức đó, của nguyên hàm là cos ax cộng b sẽ bằng sin 1 phần 2 sin ax cộng b thì thì chúng ta áp dụng công thức đó luôn là cos 2x sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho sin cộng cho sin, sin, sin x cộng c là câu 3 mình sẽ làm được của A. Sang câu 4, khẳng định này sau đây là sai khẳng định sai thì mình sẽ nhìn được là khẳng định sai đó chính là câu D. Bởi vì sao? Bởi vì vì à, vì nguyên hàm của fx trừ gx dx sẽ bằng fx dx trừ g nguyên hàm gxdx chứ nó lại là không nó là sai đây là một câu định nghĩa sau câu số 5 khẳng định và sau đây là đúng á khẳng định và sau đây đúng á là là câu thông tin xét thành công nha của a á, là nhìn khẳng định là sai bởi vì vì mình fx nó fx dx nguyên và nguyên hàm của fx dx bằng fx dfx cộng c nhưng mà nó lại là fx phẩy x cộng c là sai còn sang câu b thì fx cộng trừ cộng hoặc trừ gx dx sẽ bằng nguyên hàm fx dx cộng hoặc trừ gx dx là đúng vì đó là một câu định và đây là câu 2 và câu 3 cho những bạn mà nào mà còn thắc mắc nha mình sẽ ghi ra rõ, rõ ràng mình giải thích nè nguyên hàm fx sẽ bằng 3x bình trừ 1 á thì người ta hỏi là là mình cho công thức á, là fx bằng nguyên hàm fx nhỏ, nhỏ sẽ bằng fx lớn cộng c thì chúng ta lại có là mà fx nhỏ sẽ bằng x mũ 3 trừ x thì chúng ta là nguyên hàm đây là nguyên hàm fx dx sẽ bằng x mũ 3 trừ cho x cộng c rồi sang câu số 3 là mình giải thích luôn nha fx sẽ bằng cos 2x đó là fx sẽ bằng đáng lẽ là 1 à, 1 phần 2 sin 2x nhưng mà mình nhân vô luôn là sin 2x chia cho 2 và fx dx sẽ bằng sin 2x nhân cho 1 phần 2 cộng cho c là có 3 vậy sang câu số 4 sang câu số 6 chứ. cho hàm số fx nhân cho g phải phải gx liên tục trên r trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai mệnh, mệnh đề nào sai người ta hỏi mình là mệnh đề nào sai thì người ta thì mình nhìn được là đó là câu b vì vì ừ, không thể như thế này được vì fx nhân cho gx dx là không có công thức này thì đó là sai thôi rồi sang câu số 7 nha câu số 7 cho fx gx là các hàm số xác định đều liên tục trên r trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sau đây là sai á mệnh đề người ta hỏi mệnh đề mình là sai thì mình, à, có được ngay là cô a bởi vì sao vậy bởi vì á là <clears throat> fx gx dx không có thể bằng như thế này được vì nó là không có liên tục trên r với lại theo định lý là không thể như thế này được là không cho 500 định lý câu 7 câu A sai sau câu số 10 cái đề này bị đánh lộn ngang các bạn nên nó chạy lung tung số mà mình đếm vào có 43 câu trắc nghiệm sau câu số 10 thì chúng ta lại được có là mình là nào sau đây sai á mình nhìn là đầu tiên mình nhìn của câu A không x sẽ bằng C C là số là câu A là sai rồi vì không x sẽ không bằng C rồi là câu A sai 10 câu A và còn lại là đúng rồi mình tìm nó có sai thì thôi là sao sẽ đề là vậy và mình sẽ sang câu 11 họ nguyên hàm của hàm số fx bằng x mũ 3 là là gì người ta hỏi là x mũ 3 hả thì thì mình sẽ được là x14 mũ chia 4 nè là mình có công thức của là nguyên hàm của x mũ alpha sẽ bằng à, bằng x mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 là tương đương vậy là là x x13 mũ cộng 1 là bằng x14 đúng không? chia cho 4. x14 mũ chia 4 thì chúng ta lại được là x mũ chia 4 và cộng cho c. Thì cái câu này chúng ta sẽ được là 11 á, chúng ta sẽ được là công D x14 chia 4 là 1 phần 4 x14 cộng c thì nó cũng bằng x14 chia 4 nha mình mình nhân vào nó cũng vậy vậy là câu 11 là câu D sang câu 12 nguyên hàm x14 dx đó mình cũng như vậy luôn thì nó cũng là cũng đơn, cũng đơn giản thì bằng x15 chia 5 sẽ bằng 1 phần 5 x15 câu A ôi dồi Cộng thêm 14 thì x bình dx nguyên hàm của nó là bằng x mũ 3 chia 3 rồi của B. Đơn giản lắm. Rồi câu 15 mà mình mình, mình đáp án mình ghi qua bên, qua bên trang bên cạnh được nha. và câu 11 cho các bạn nào không hiểu và mình sẽ ghi rõ như thế là các bạn nhìn là các bạn hiểu liền ok sang có 15 là mình ghi vô đề luôn vì cái mặt hồi nãy nó bị trước đó rồi á câu 15 họ họ tất cả các nguyên hàm của hàm số fx bằng 2x cộng 5 là người ta hỏi là họ tất cả các nguyên hàm của hàm số thì mình được á, là họ là hàm số là mình nguyên hàm lên 2x cho nguyên hàm lên bằng x bình chứ sao không? vì 2 2 à, 2x bình chia cho 2 2 chia 2 bằng 1 rồi thì còn x bình và cộng cho 5x 5 nguy hàm lên sẽ bằng x 5x sẽ cộng cho c 15 a à. sang câu số 19 nguyên hàm của hàm số fx bằng x bộ 3 cộng c á, mình nguyên hàm lên x bộ 3 sẽ nguyên hàm lên bằng bằng x mũ 4 4 à, chia 4 và x nguyên hàm lên sẽ bằng x bình chia chia 2 thì chúng ta lại được là là cũng tương đương vậy luôn là là d sẽ bằng bằng 1 phần 4 x mũ 4 cộng cho 1 phần 2 x mũ 2 cộng c cũng tương đương với lại câu D là mình chọn câu D. Sang câu 20. Câu 20 thì chúng ta lại được á, là nguyên hàm của số f x sẽ bằng x mũ 4 cộng cho x bình thì x mũ 4 cộng cho x bình sẽ bằng bằng x mũ 5 chia 5 và mình cộng cho cho x mũ 3 chia 3 là cũng tương đương với lại 1 phần 5 x mũ 5 và cộng cho 1 phần 3 x mũ 3 câu C câu B Ừ, ừ. sau có 24 tìm nguyên hàm của hàm số fx sẽ bằng 7 7 một x mà mình công thức là a một x sẽ nguyên hàm lên của nó là sẽ được là a một x mà nguyên hàm lên sẽ bằng a a một x chia lên a chia lên a thì chúng ta lại được là, là 7 một x là bằng a một x tương đương bằng nguyên hàm lên thì bằng 7 một x chia lên 7 thôi. Câu 25 cho nguyên hàm của hàm số fx sẽ bằng 2 sin x mà các bạn nên nhớ là nhớ là cũng nhớ nguyên hàm của nó là đầu tiên là nguyên hàm của sin đó chính là bằng chữ cos mà mà nguyên hàm của cos sẽ bằng chữ sẽ bằng sin mà đạo hàm của sin sẽ bằng cos và đạo hàm của cos sẽ bằng trừ sin đạo hàm khác nguyên hàm khác nha đạo hàm là là giảm nguyên hàm mà tăng và hai cái đó trái ngược nhau không giống nhau hay là một câu b 26. Tìm nguyên hàm của hàm số fx bằng 1 phần 5 x trừ 2 á. Câu này mình sẽ giải chi tiết ở bên cạnh cho các bạn xem nha. Nên lúc đó mình sẽ giải thích, lúc qua trang mình sẽ giải thích nha. Rồi, sang câu 27. Thì câu, câu 25, à, câu 26 thì mình sẽ qua trang mình giải và giải thích sau. Bây giờ mình qua câu 27 tìm nguyên hàm của hàm số fx sẽ bằng cos 3x á thì mình được uh, cos 3x thì thì mình được uh, là cos a x nguyên hàm lên nó sẽ bằng 1 phần a nhân cho sin a x thì chúng ta lại được là tương đương thì bằng bằng cos 3x sẽ bằng bằng 1 phần 3 nhân cho sin x là cũng tương đương với nó là sin 3x chia cho 3 cộng cho c nó cũng giống nhau nên câu 27 là cột b câu 28 tìm nguyên hàm của hàm số fx sẽ bằng cos 2x thì nó cũng giống như câu trên luôn thì các bạn lại cho là, là cos ax nguyên hàm nó sẽ bằng cos là 1 phần a nhân cho sin ax thì chúng ta lại được là 1 phần 2 nhân cho sin x cộng c thôi rồi chúng ta sẽ sang trang nha và đây là những bài giải giải về câu 26 và câu 28 cho các bạn nào mà vẫn chưa hiểu mình mình nói khó, khó hiểu thì mình giải ra cho bạn nhìn ra có 26 là mình giải thích luôn nha 26 fx sẽ bằng 1 phần 5 x trừ 2 thì suy ra fx sẽ bằng 1 phần 5 len len giá trị tuyệt đối của 5 x trừ 2 và mình giải thích đây á, là 1 phần a x trừ b sẽ nguyên hàm lên của nó là bằng 1 phần a nhân cho len giá trị tuyệt đối của của ax cộng b đó rồi xong rồi và mình giải thích ở đây đó là vì len a 5x trừ 2 cái tuyệt đối sẽ bằng là 5x chia trừ 2 đạo hàm lên và chia cho 5x trừ 2 và sẽ bằng 5 chia cho 5x trừ 2 đây là một câu giải thích nguyên hàm f dx sẽ bằng 1 phần 5 len cái tuyệt đối 5x trừ 2 cộng c. Rồi câu đáp án của B 26 là B sau 28 mình giải thích lại thêm lần nữa nè có cái chữ là gì giải thích hơn 28 thì fx sẽ bằng cos 2x thì suy ra fx sẽ bằng bằng 1 à, phần 2 nhưng cho sin 2x mình ghi tắt vào đây luôn vì sin 2x nguyên hàm đó đạo hàm lên sẽ bằng 2 2 nhân cho cos 2x thì mình suy ra được được nguyên hàm của fx dx sẽ bằng sin 2x chia cho 2 sẽ cộng cho c là của a đơn giản sang câu số 29 sẽ có h thì mình và tìm là đầu tiên là tìm nguyên hàm của hàm số fx sẽ bằng x bình cộng cho 2 chia cho x bình đó. Và câu số 9 mình sẽ mình mình đã giải hôm đó là số mình sẽ giải thích câu 29 cho các bạn nha. Rồi sang câu 30 á, câu 30 thì mình là nguyên hàm x mũ 3 trừ cho 2 x dx á thì chúng ta lại được câu 30 à, câu 30 á thì chúng ta lại được là x mũ 3 thì nguyên hàm đây của nó là sẽ bằng x mũ 4 chia 4 và trừ 2x đó ghi hàm đây sẽ bằng x trừ x bình là câu 30 mình tìm là câu B và mình sẽ giải thích câu 29 cho các bạn là câu 29 là fx sẽ bằng x bình cộng cho 2 chia cho x bình đó, thì mình giải thích luôn nha các bạn suy ra fx sẽ bằng x mũ 3 chia 3 ừ, bởi vì sao nguyên hàm của x bình sẽ bằng x mũ 3 chia 3 và cộng cho 2 2 nhân cho 1 phần, phần trừ 1 phần x bởi vì sao không 1 phần x bình mà nguyên hàm của nó lên đó sẽ bằng trừ 1 phần x các bạn nhớ nha 1 phần x bình nguyên hàm lên sẽ bằng trừ 1 phần x và 1 phần x nguyên đạo hàm lên sẽ bằng trừ 1 phần x bình đó nó cũng tương đương mình ghi vậy để cho các bạn hiểu thôi chứ cái này bộ mình làm trắc nghiệm mình giống là ra nguyên hàm fx dx sẽ bằng x mũ 3 chia 3 trừ cho 2 2 chia cho x cộng c và đáp án nó là khúc A đơn giản sang câu số 31 câu số 31 thì mình tìm mà nguyên hàm hàm sin x cộng cho cos 3x dx đó. đầu tiên đó là mình sẽ nguyên hàm nó lên nguyên hàm là sin x nguyên hàm của nó là bằng trừ cos nhớ nha nguyên hàm của nguyên hàm của sin x sẽ bằng trừ cos đạo hàm của sin x sẽ bằng cos đạo khác nguyên khác nha rồi bài cos 3x đó, những hàm của nó lên đó sẽ bằng 1 phần 3 nhưng cho sin 3x bởi vì sao bởi vì uh, sin ax bằng nguyên hàm lên sẽ bằng à, trừ cho 1 phần 2 nhưng cho sin 2 sin cho 3x còn mà mình mà làm tới cos thì mình là là một mà cos 3x sẽ bằng 1 phần a nhưng cho 3x là 1 phần 3 đó là câu số 31 câu D sin nguyên hàm thành trừ cos mà cos 3x nguyên hàm thành 1 phần 3 nhân cho sin 3x cộng c. C có 32, tìm nguyên hàm 5 e, e 13x trừ cho 1 chia cho 6x cộng 7 dx đó. Câu 32 này của mình cũng đã ghi ra rồi nha. Mình sẽ giải chi tiết ra mình số mình sẽ giải thích luôn cho nó dễ hiểu nha. Câu 33 là họ nguyên hàm của hàm số fx sẽ bằng e1x cộng x đó là mình nguyên hàm là e một x nguyên hàm đây sẽ bằng vẫn bằng e một x cộng c còn x nguyên hàm đây sẽ bằng bằng uh, à, x mà nguyên hàm sẽ bằng x bình câu 33 là của a đáng khủng không x bằng nguyên hàm nó sẽ bằng x bình chia 2 lộn mình xin lỗi xin lỗi nha x nguyên hàm nó bằng x bình chia 2 2 là sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho x bình là của b câu 34 4 á, là khẳng định là sau đây sai mà mình đi tìm khẳng định sai á, chắc chắn là mà mình nhìn từ câu mình nhìn vô câu a á, là nguyên hàm của cos x dx sẽ bằng trừ sin x cộng c là sai bởi vì hồi nãy mình giải thích đó là cos x dx sẽ bằng nguyên hàm đấy cũng sẽ bằng sin x cộng c là câu a sai bốn câu a sai sang câu số 35 câu 35 thì người ta hỏi là tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau mệnh đề sai á hả vì mình sẽ tìm được mệnh đề sai câu a thì đúng rồi nè nguyên hàm đây là đúng rồi câu B thì nguyên hàm đấy đúng rồi câu C đúng rồi mà mình nhìn là nhìn vô câu D thì mình thấy sai câu D biết sao mình sai không vì vì á vì hai nhân cho e mũ x nguyên hàm nên đạo hàm nó sẽ bằng không chứ không thể bằng hai được nên câu D nó là câu sai câu 35 câu D nó là sai và mình sẽ qua trang mà mình sẽ giải thích câu 32 nha đây câu 32 và mình sẽ giải thích cho các bạn câu 32 này á fx sẽ bằng 5 e mũ 3x trừ cho 1 phần 6x cộng 7 thế bạn suy ra được á, là fx sẽ bằng 5 nhưng cho e mũ 3x chia cho 3 bởi vì các bạn nguyên hàm đẩy từ lần sau đằng trước thì các bạn lại được vậy là 5 5 nè 5 5 nhân e mũ 3x nguyên hàm nó sẽ bằng bằng 5 chia nâng nhân cho e mũ 3x chia cho 3 rồi bạn trừ cho 1 phần 6 len len 6 giá trị lớn của 6x cộng 7 các bạn nguyên hàm là 1 phần 6 x cộng 7 sẽ bằng bằng 1 phần 6 nhân cho len x6 x cộng 7 mà áp dụng công thức á, là 1 phần ax cộng b á, nguyên hàm lên sẽ bằng 1 1 phần 2 1 phần a nhưng cho len len của giá trị đối của ax cộng b đó là các bạn áp dụng công thức đó rồi và công thức sau là vì à, e mũ 3x đạo hàm sẽ bằng 3 nhân cho e mũ 3x cái này là điều kiện này là len của 6x cộng cho 7 sẽ đạo hàm lên sẽ bằng bằng 6x cộng cho 7 đạo hàm lên chia cho 6x cộng 7 và sẽ bằng 6 chia cho 6x cộng 7 cái này là mình giải dụ cho các bạn hiểu thôi á còn suy ra là nguyên hàm fx dx sẽ bằng 5 e mũ 3x chia cho 3 trừ cho 1 phần 6 len 6 giá trị tuyệt đối của 6x cộng 7 7 và cộng cho C và con đó là câu A rồi các bạn hiểu chưa ạ rồi mình sang câu số 36 nha câu số 36 thì chúng ta lại trong các hình sau khẳng định là sai đây sai á khẳng định mà người ta hỏi mình là khẳng định sai thì mình tìm thôi là đầu tiên là câu A nghe dx sẽ bằng x cộng cho 2c c là một hằng số c là có gì cũng được hết nên đúng nên câu A là gọi là câu đúng nha B á, là nguyên hàm x mũ n, n x dx sẽ bằng n mũ x mũ n cộng 1 chia cho n cộng 1 cộng c. Cái này là chắc chắn đúng rồi. Vì n là thay cho alpha mà alpha x mũ alpha sẽ bằng x mũ alpha cộng 1 và chia cho alpha cộng 1 và c là một hằng số gì đó. Là câu B đúng. Câu C nè, 0 dx sẽ bằng nguyên hàm của 0 dx sẽ bằng c. Hằng số là sai. Nguyên hàm của 0 dx là không thể bằng c được. Nên câu 36 là câu C là sai còn câu D mình giải thích luôn là e một ít dx nguyên hàm lên em một ít trừ cho c sang số trừ hoặc cộng gì đó là tùy vào vào c nên câu 36 là câu C sang câu số 37 tìm nguyên hàm f f lớn x sẽ bằng à bằng nguyên hàm b bình dx thì các bạn câu số 37 thì các bạn giải thích như thế này hả đầu tiên là các bạn à, tính tính nguyên hàm của nó là à, f fx sẽ bằng bằng à, nguyên hàm pi bình dx sẽ bằng bằng pi bình nhân cho c và cộng cho cho x là nguyên hàm của nó là tận thành là là pi bình pi bình vẫn giữ nguyên và nhân cho x và cộng cho c là câu bài là câu a sang câu bài 8 họ nguyên hàm của hàm số fx x sẽ bằng e một x cộng cho cos x cộng cho 2022 là là cái câu này thì mình giải thích là e mũ x nguyên hàm lên cũng vậy cũng là e mũ x cộng cho cos x cos x mà nguyên hàm bằng cộng cho sin x là chúng ta loại đường tới đây chúng ta loại được cùng b nha vì nó trừ sin x là loại được cùng b đến đây á, 2022 mình nguyên hàm bằng 2022x mình làm mình sẽ loại được cùng d mình giữ lại cột b a của c và mình sẽ cho cột a bởi vì cột a nó cộng thêm c mà cột c nó không cộng thêm c là sai rồi phải cộng thêm c 38 là cột a 39 nguyên hàm có hàm số là fx sẽ bằng a2 x mũ 3 trừ 9 đó, là nguyên hàm của nó lên và bằng bao nhiêu các bạn hiểu không? Là và sẽ bằng là 2 2 mũ 3 đúng không? Nguyên hàm lên 2 x mũ 3 thì nguyên hàm lên sẽ bằng 4 à 22 là bằng 1 phần 2 1 phần 2 x mũ 4 đó là 1 phần 2 x mũ 4 2 chia 4 là bằng 1 phần 2 1 phần 2 x mũ 4 trừ cho 9 là 9 là trừ cho trừ cho 9 là bằng trừ 9x cộng cho C và 38 là cột 39 là cột A. Rồi, bây giờ mình qua cục trang khác nha. Rồi, mình tìm có 40. Họ các ngân hàng có hàm số fx sẽ bằng 5 5x14 trừ cho 6x bình cộng 1 là họ người ta hỏi họ các ngân hàng có hàm số này á thì mình cũng tìm cũng tìm thì dễ thôi. Đầu tiên là 5x14 nguyên hàm lên sẽ bằng bằng x15 là 2 x15 à, là x15 còn trừ 6x mình nguyên hàm đấy nguyên hàm đấy là là, là trừ 6x mình à, công số 40 á là là mình nguyên hàm lên đó, nó sẽ được á là bằng là trừ 2 x mũ 3 nguyên hàm lên sẽ bằng trừ 2 x mũ 3 và và một nguyên hàm sẽ bằng x và mình sẽ tương đương là câu b á là nó cũng giống tương đạo câu b là là x mũ 5 trừ cho 2 x mũ 3 cộng à, cộng cho c cộng cho x và cộng cho c là 20 40 là câu b mình giải thích cái này không biết các bạn hiểu không nhưng mà theo lý thuyết thì là mình đã, mình đã mình giải thích các câu trước á, là là khi mà x mũ alpha sẽ bằng nguyên hàm đấy đó sẽ bằng x mũ alpha cộng 1 và chia cho alpha cộng 1 các bạn có theo công thức đó mà là sang con 41 khẳng định là sao đây sai khẳng định mà sai thì thì bạn nhìn câu A nguyên hàm 0 dx sẽ bằng c là sai vì hồi nãy mình cũng nói rồi về nguyên hàm không dx sẽ bằng không phải bằng c nó khác c nên câu 41 là câu A sang câu 42 nguyên hàm của hàm số y sẽ bằng x bình trừ cho 3x cộng cho 1 phần x là đầu tiên là chúng ta là x mũ x bình đó x bình mà nguyên hàm nó sẽ bằng x mũ 3 chia 3 đúng không là bạn sẽ được là x mũ 3 chia 3 rồi các bạn trừ cho à, 3x mà nguyên hàm đến đó sẽ bằng à, 3x bình chia cho 2 là rồi bằng cộng cho 1 phần x 1 phần x mà nguyên hàm lên nó sẽ bằng à, 1 phần x mà các bạn bằng nguyên hàm lên nó sẽ bằng len len x đó một phần x các bạn nguyên hàm lên, len x và cộng cho c thì các bạn tương đương được là là x mũ 3 chia 3 trừ cho 3 x bình chia 2 và cộng cho len Rồi, mình sang câu số 43, họ nguyên hàm âm số fx sẽ bằng 3x bình cộng cho 2x cộng 5 là thì các bạn lần lượt tính là nguyên hàm của 3x bạn sẽ bằng bằng à, bằng x mũ 3 chia 3 sẽ bằng x mũ 3 3x bình nguyên hàm lên sẽ bằng x mũ 3 nè cộng cho 2x bình lên sẽ bằng x nè cộng cho x bình cộng cho x bình và cộng cho 5 5x và các bạn sẽ lần lượt được là là x mũ 3 cộng cho x bình cộng cho 5x cộng c rồi sang câu 44 và câu 44 là mình giải thích rằng là là hàm số sẽ là thực ra không phải là một nguyên hàm của hàm số số f fx đó fx là là 3 trừ 3x trừ 1 1 cộng 1 5 thì các bạn giải, giải là câu 4 và vì vì fx fx á, bằng 3 3x cộng 1 1 tất cả 16 16 thì chia cho 6 thì bằng 6 các bạn nhân cho mẫu ngoặc là 3 x cộng 1 nguyên hàm lên sẽ nhân cho 3 x cộng cho một chia mũ 5 và chia cho 6 giải thích này các bạn hơi khó hiểu nhưng mà mình sẽ mình ghi vào vô một cái trang khác rồi đó mình sẽ giải thích nha sang câu số 45 và 45 là cũng mình cũng giải mình giải thích qua bên bên kia rồi nha nên mình sẽ mình qua giải thích luôn và câu 46 thì mình cũng vậy luôn nha đầu tiên câu 44 thì chúng ta sẽ giải thích đó là chọn con D á, bởi vì sao không? Vì mình vừa nói á, là fx sẽ bằng x 1 3x à, cộng cho 1 1 1 tất cả 16 chia cho 6 thì chúng ta sẽ bằng được á, là chuyển 6 qua 6 sẽ nhân cho 3 mở ngoặc 3x cộng 1 tức là đạo hàm lên nhân cho 3x cộng 1 mũ 5 thì chúng ta là chia cho 6 thì chúng ta sẽ bằng đạo hàm nó sẽ bằng 3 nhân cho 3x cộng 1 và tất cộng mũ 5 rồi thế thôi sao có 46 mình giải thích luôn nha của 46 là fx sẽ bằng 1 phần, phần x bình trừ cho x bình trừ cho 1 phần 3 mình mình nguyên hàm đây đó nó hỏi mình nguyên hàm đó. bằng bằng trừ và nguyên hàm trừ 1 phần x bình nguyên hàm sẽ bằng trừ 1 phần x rồi rồi cho bằng x một trừ x bình đó, nguyên hàm lên sẽ bằng trừ x mũ 3 chia 3 và nguyên hàm của 1 phần 3 sẽ bằng bằng x mũ 3 nguyên hàm của nó là bằng x mũ 3 và nguyên hàm và mình suy ra nguyên hàm của f fx dx sẽ bằng trừ 1 phần x được trừ cho x mũ 3 chia 3 và trừ cho x mũ 3 x x và trừ cho x chia 3 cộng c là câu 46 là câu D. Các bạn hiểu tới đây chưa ạ? Rồi mình sẽ giải thích luôn câu 45 này nha. Mình sẽ giải thích câu 45 này luôn nha. 45 á, thì mình giải thích lại là fx sẽ bằng 2 2x cộng 1 mũ năm thì chúng ta lại là suy ra fx sẽ bằng bằng 2x cộng cho 1 bằng 46 và chia cho 12 suy ra f nguyên hàm fx dx sẽ bằng 2 2x cộng cho 1 tức là 16 chia 12 cộng c tới đây các bạn lại không hiểu thì mình lại giải thích bên này nha Vì mình áp dụng công thức u mũ n tất cả đạo hàm nó sẽ bằng u đạo hàm nhân cho n cho u mũ n trừ 1 thì các bạn nên nên cái này nguyên hàm thì nó ngược lại nó cộng thêm á thì các bạn là, là à, 2 x trừ cộng 1 tất cộng 16 và lại tất cả nguyên hàm đạo hàm lên sẽ bằng 2 2 ờ, x cộng 1 nguyên hàm đạo hàm lên nhân cho 6 nhân cho 2 x cộng 1 1 tất cộng mũ 5 thì bạn lại được là 2 nhân cho 6 nhân cho 2 x cộng 1 tất cộng mũ 5 thì phải, phải được 12 không thì chúng ta lại bằng 12 là nhân cho 2 x cộng 1 tất cả mũ 5 2 nhân 6 12 đó là các bạn thế ở đây thôi là được là xong bạn hiểu tới đây chưa ạ à? rồi bây giờ mình sẽ sang câu khác nha câu số 47 là họ nguyên hai của hàm số fx sẽ bằng 7x mũ 6 cộng cho 1 phần x cộng cho 1 phần x bình trừ 2 là mình sẽ giải thích câu này bên kia nha vì nói là khó hiểu chứ giải thích nó mới dễ hiểu rồi mình thấy nó cũng đúng 8 nha cũng 8 thì mình cũng nói bên kia luôn nên mình uh, sẽ giải qua sau nha cũng chỉ hầu với hàng tham số 3x bình cộng cho sin x đó, thì chúng ta lại 3x bình thì thì thì x 3x bình nguyên hàm nó sẽ bằng x mũ 3 mà mà sin x nguyên hàm nó sẽ bằng bằng trừ cos x nên x mũ 3 trừ cos x cộng c. Câu 50 tìm nguyên hàm của hàm số fx fx đó, x sẽ bằng 3x bình cộng 8 8 nhưng cho sin x thì mình là 3x bình nguyên hàm nó sẽ bằng bằng x mũ 3 và mình sẽ cộng cho 8 8 8 sin x đó. người hàm đây sẽ bằng sin x người hàm đây bằng bằng cos x và chúng ta sẽ làm được con này là với là con con c nha nó cũng thỏa mãn lại là 3x bình người hàm nó sẽ bằng x mũ 3 này trừ cho 8 x 8 này nhân cho cho sin hàm bằng trừ cos và mình sẽ giải câu này là mình à, giải, giải thích bạn hiểu câu, câu này nha câu 47 thì đầu tiên là fx sẽ bằng 7x16 cộng cho 1 phần x cộng cho 1 phần x bình trừ 2 á thì các bạn là là dùng nguyên hàm f sẽ bằng fx sẽ bằng nguyên hàm 7x17 chia 7 cộng cho len x trừ cho 1 phần x bình bình bình à trừ cho 2x các bạn mình vừa xóa mình chưa kịp ghi lại mình chụp luôn rồi nên vậy á rồi mình suy ra nguyên hàm của fx dx sẽ bằng x mũ 7 cộng cho len len len giá trị tuyệt đối của x trừ cho một phần x trừ cho 2x cộng c và mình suy ra được cụm đề rồi và mình giải thích câu 8 cho các bạn luôn nha câu 48 á, thì mình lại là fx sẽ bằng 3 cộng 3 cốt x cộng cho một phần x bình trên trên không đến đến nó dương vô cùng thì người ta hỏi mình là trên không đến vô cùng thì mình suy ra được fx luôn fx sẽ bằng 3 nhưng cho sin xin x trừ cho 1 phần x x thì mình lại nguyên hàm nó lên sẽ bằng bằng fx dx sẽ nguyên hàm lên sẽ bằng 3 sin x trừ cho 1 phần x trừ 1 phần x cộng cho c là bài thơ là câu B và mình sẽ sang hai cuối cùng nha và hai câu cuối cùng là mình cũng giải qua một cái tờ trang khác để cho mình giải cho các bạn mình sẽ đọc đề thôi nha và tìm hỏi nguyên hàm hàm số fx sẽ bằng x à, x cộng cho cos x á thì cái con này mình, mình à, có giải qua bên kia rồi cho mình sẽ nên giải thích nha sang con 53 thì nguyên hàm của fx của hàm số fx sẽ bằng sin x cộng cho cos x thỏa mãn thỏa mãn là nghe f sẽ bằng b chia 2 bằng, bằng 2 mà mình sẽ giải thích qua câu qua cho bên kia luôn nha và mình sẽ mình cái máy cái tờ này đánh máy lộn nên nó ra số lung tung chứ thực sự có 43 câu trắc nghiệm thôi Đây là mình sẽ giải thích câu số 51. Đầu tiên là fx sẽ bằng x cộng cho cos x á, thì các bạn suy ra fx sẽ bằng x bình chia cho 2 cộng cho sin x. Này x sẽ nguyên hàm lên sẽ bằng x bình chia cho 2, còn cos nguyên hàm lên sẽ bằng sin. Rồi các bạn suy ra được không? Là là f là nguyên hàm fx dx sẽ bằng bằng x bình chia cho 2 cộng cho sin x cộng cho c. Rồi sang câu số 53 nha. Câu số 53 cũng khó nhất trong các câu này rồi vì nó chùm cuối mà à, fx sẽ bằng sin x cộng cho cos x mà người ta hỏi là thỏa mãn á thỏa mãn f sẽ bằng b chia 2 bằng 2 cơ thì mình suy ra được luôn là fx sẽ bằng trừ cos x cộng sin x là bạn nguyên hàm đây đó là sin sẽ bằng trừ cos cos sẽ bằng sin mà mà mình bấm máy thì f f sẽ bằng b chia 2 sẽ sắp chữ chỉ được vào một thôi mà người ta hỏi đề á đề người ta hỏi là f sẽ bằng b chia 2 mà bằng 2 á thì mình à, phải như thay là là để nên để f f sẽ bằng b chia 2 bằng 2 thì mình suy ra được fx sẽ bằng trừ cos x cộng cho sin x cộng 3 là mới thỏa mãn được b chia 2 bằng 2 là mình sẽ chọn câu B 53B và xin cảm ơn à, bạn chịu đã làm video này cùng với mình nhé đã hợp tác và làm và dẫn giải một số câu về môn toán toán và cảm ơn bạn nha và bây giờ là là mình sẽ tới phần tấu hài nha tấu hài cho nó vui chứ học nhiều căng thẳng quá quá và thấy gì không các bạn thấy gì không nó vui vui thế thôi chứ học cũng học nhưng mà phải có sự niềm vui trong đó học nó mới vào học mới đẳng cấp và đây là facebook của bạn chịu nha các bạn nào mà muốn xin tư thì mình để link cho các bạn xin tư nha và trên đây á, là toàn bộ à, bài tập trắc nghiệm nguyên hàm cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn các bạn các video sau nha